Xin chào cả nhà Hiện tại Quang đang có mặt tại khu du lịch Đại Nam à, Còn đây là bên trong kim điện nha à, Để mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem à, Sau đó mình sẽ đọc à, tên của các vị Phật nơi đây Cho mọi người cùng biết Hàng Long La Hán Bố Đây là điện của Quang Thế Âm Bồ Tát nha đây là cái à, bức trừ tượng mà mẹ quan thế âm thiên thủ thiên nhãn là mình thấy có ngàn tay thật sự này. Xin chào cả nhà Hiện tại Quang đang có mặt tại khu du lịch Đại Nam à, Còn đây là mình à, đi vào cái cổng sau nha à, Đường thì nó hơi xa Nhưng mà mọi người đợi à, mình đi vào trong à, Xem à, bên trong giờ như thế nào đây là trường đua của Đại Nam nha thì à, cái người mô tô đứng với chiếc mô tô là chuẩn bị vào đua đó ở đây thì à, đua chó đua ngựa đua xe vẫn còn nha à, mọi người à, thấy giờ này rất là vắng luôn nha hầu như là không có người đi luôn đây là bãi giữ xe à, mọi người nhìn xung quanh nha à, bãi dưới xe hầu như là không có chiếc nào hết à, bây giờ à, mình sẽ chạy thẳng vào trong luôn mọi người thấy xa xa có được mấy chiếc xe thôi thì hôm nay là thứ sáu do đó là mình đi thì mình nghĩ là công nhân nghỉ thì à, sẽ đông hơn thứ bảy và chủ nhật ở đây có tầm à, vài chục chiếc thôi mọi người rồi đây là bên trong nè thì mọi người thấy hầu như là không có xe và cũng không có người luôn nha để mình à, quay lại chiếc xe đưa rước nè à, mọi người thấy không xe rất là đông luôn đường thì vắng lắm ít người còn đây là cái khung cảnh để mà đi vào trong nha thì à, mấy lần trước mình đi thì hầu như là quay không được như thế này đâu bị người à, che chắn hết để mình à, đi xích lại kia nha à, bức tượng của à, Âu Cơ và Lạc Long Quân với à, trăm con bức tường đẹp lắm còn đây là khung cảnh xung quanh nha mọi người mọi người nhìn thấy là hầu như là thấy không có người luôn rất là vắng rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong yến á nhìn giống thời xưa quá hả không có một bóng người luôn mọi người thì à, mọi người thấy xe bên ngoài vậy thì mọi người biết là bên trong nó ít như thế nào rồi mình quay à, một vòng cho mọi người xem đúng là hôm nay mình đi là nó vắng thiệt luôn quay cảnh à, rất là rõ luôn nha nói đúng rồi thế nó giống quê mình. Đây mình sẽ đi vào đây trước. À, còn đây là bên trong kim điện nha. À, để mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem. À, sau đó mình sẽ đọc à, tên của các vị Phật nơi đây cho mọi người cùng biết nha. Mọi người nhìn bức tượng rất là đẹp luôn. Hầu như là mình thấy là tượng nào cũng đẹp cả đây mình mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nha các bức tượng La Hán cũng đẹp luôn đó mọi người tất cả đều sơn màu vàng quá trời đẹp luôn hàng long la hán bố đại la hán khoái nhĩ la hán trầm tư la hán kháng môn la hán kỵ tượng la hán quá giang la hán phục hổ la hán cứ bác la hán phải là Trần Hưng Đạo Chính giữa là Phật Hoàng Trần Nhân Tông Bên trái là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Đây là bên phải là Mục Kiền Liên Bồ Tát Chính giữa là Phật Di Lặc bên trái là địa tạng vương bồ tát tượng nhỏ dưới là phổ hiền bồ tát bên phải trên là phật thích ca tượng dưới à, cởi sư tử văn thù bồ tát đây là ba tượng này là của tam thánh à, bên phải là quan thế âm bồ tát chính giữa là phật a di đà và bên trái là đại thế chí bồ tát là bên phải là Bắc Đẩu chính giữa là Ngọc Hoàng Đại Đế và bên à, trái là năm Tàu còn chính giữa là chuẩn đề Vương Bồ Tát còn đây là Trường Mi La Hán tọa lộc la hán tiếu sư la hán ba tiêu la hán tỉnh tọa la hán khánh hỷ la hán khai tâm la hán thám thủ la hán thác pháp la hán chung là bên trong thì nó rất là đẹp luôn mọi người rồi như vậy là bên trong mình đã quay hết rồi đó thì bây giờ mình sẽ đi qua kim điện của quan thế âm nha đây là điện của quan thế âm bồ tát nha đây là cái à, bức trừ tượng mà mẹ quan thế âm thiên thủ thiên nhãn là mình thấy có ngàn tay thật sự nè chứ từ đó giờ mình cũng chưa thấy bức tượng nào ngàn mắt ngàn tay xin phép mẹ cho con quay nha à, mọi người nhìn thấy không đây là ngàn mắt ngàn tay thật sự quá đẹp luôn các bạn cái này là quan thế âm nam hải bồ tát nha vẽ Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha Để mình xem à, bên ngoài có gì và dạ, mình sẽ quay cho mọi người xem trời thì nó đang mưa nha mọi người hôm nay mình đi thì mưa hầu như là mưa suốt ngày luôn mới mở ừ, một tháng trước thôi chứ bị nữa rồi đẹp lắm nó nhiều kiểu còn đây là nơi thờ các vị thần của Đại Nam nhìn rất đẹp luôn mọi người trời mình sẽ tiếp tục đi nha à, đây là kim điện của bách gia trăm họ ha Ờ, đây là nơi thờ tất cả các đời vua của Việt Nam nhé thì hầu như là các đời vua là là có trên cái kim bài hết thì đầu tiên đó là vương triều nhà Nguyễn à, vương triều Tây Sơn vương triều nhà Mạc vương triều nhà Lê vương triều nhà Hồ vương triều nhà Trần vương triều nhà Lý triều nhà Lê Vương triều nhà Đinh Vương triều nhà Ngô Và một bài vị là Các vị có công chống giặc ngoại xâm à, Thời Bắc thuộc ha. Thì đây chính là nơi thờ các vị vua kim điện của Thánh Mẫu